BTV 효경이가 처음으로 초밥을 먹어보는 날이에요 여기는 한국 사장님이 하는 데인데 효경이는 한 번도 초밥을 먹어보지 않았다고 솔직히 저한테 너무 먹고 싶다고 <laughs> 사달라고 심지어 사달라는 말도 안 하는데 그래서 제가 여기가 너무 맛있어서 자주 왔어가지고 오늘 데려왔거든요 어떤지 한번 맛있는 메뉴들 먹어볼게요 그리고 솔직한 리뷰도 해보겠습니다 이거는 광고는 아니고요 제가 너무 맛있어서 협찬해달라 했어요 예. 아 저겠다 안녕하세요 네두 명이요 네좀 탔네 뭐에 쪘죠? ờ wow. để mình chụp hình bằng cái này là được em chụp với trong thành kia đó với ông chùa nữa này quá ít quá tàu rồi với kịp của nhờ ờ <laughs> ok em muốn ăn gì em xem thử nha em có từng ăn ờ, cá súng chưa À, 아직 안 먹어봤어요 한 번도 ờ, không ăn cá hồi có cá hồi được không ăn được nhưng mà ăn cá súng được không chắc được 될것 같다는데요 먹어볼 수 있을 것 같아요 알겠습니다 준비해 주세요 아네 인도에서 하셨는데 베트남 말 저 3년이요. 근데 어떻게 이렇게 잘하세요? 아, <laughs> 그냥 이렇게 친구들이랑 얘기 많이 하고 여기에서 거의 베트남 친구들이랑 많이 놀아서요. 와, 3년이면 열심히 하셨나 보요 열심히 하긴 했죠, 나름. <laughs> 네. 와, 진짜 맛있다. 와, 비빔검유. cái này là sốt bít thích ghê r biến này là sốt cá hồi sốt đặc là của nhà hàng ăn với cá hồi còn cái yeah. Dạ. sốt trắng này ăn với cá mơ à đúng rồi đúng rồi cái này là mình thích nhất dạ. Wow, lúc trước không bao giờ có sốt này ờ, ở quán nào cũng không có nhưng mà ở đây cho là sướng nha Cảm ơn Trời ơi, tôi bụng quá, ăn thử thôi à. Em ăn thử trước đi Em chưa bao giờ ăn này Ừ Sợ <laughs> Hạnh phúc chưa? Thế nào giờ sợ quá, à? chưa ăn bao giờ à? Ờ, em mới chỉ muốn ăn sushi mấy chục lần rồi <laughs> hai tuần qua mới ăn được Chấm ở đây đúng không? Hai chấm cái này Ờ, cái đó đúng rồi Nhưng mà ở sau có cái... Ờ, bỏ cái đó đi Cái này Nó là củ cải nhưng mà vừa trang trí chứ không phải cho ăn Đồ hay lúa <laughs> Nhưng mà không... À, nhưng mà chấm vào này được nữa Không, không? Cái này à, tụi em em muốn chấm gì cũng được Chấm thử đi Sợ quá à. Sợ gì? Cá sống hả? Đâu ngon mà Nhưng mà có thể rất mềm Và kỳ kỳ Thế nào? mới tập thế nào? <laughs> mới đồ ăn là chắc kỳ kỳ đúng không? Chưa không bao giờ, đúng rồi Nhưng mà nhiều bạn Việt Nam không biết ăn cái này Với lại lạ lạ quá không ăn Mà chắc em ăn mới lần sẽ rất là quen nè thói vậy béo ờ à, đúng rồi đúng rồi nó béo béo lắm nó không bị tanh wow. uh. phải lấy cái này nè lấy hành tây nó mới là không béo à, cái này ăn chung với hành tây nha nó mới nó sướng tại sao tự nhiên mình tưởng cái này là món nóng này rồi một lần rồi wow 嗯。 Wow, đẹp ghê uhm. Đúng là cảm giác giống như ăn ở Hàn Quốc luôn Em sẽ ăn miếng này nha uhm. Dứa này Chị ăn dứa này nha Có chấm gì không ta? Cá lóc cứ ăn Cái này là chấm vào chấm này <laughs> Cá lóc không cần Wow, cho hết vào miệng rồi nè to dữ ăn thì không được trời ơi miệng to dữ nha đúng là ăn nước ngon hơn món ngon còn 이제 포케라고 해서 네. 밑에 보시면 밥 있고 네. 아보카도, 음. 게살, 다음에 이제 연어 구워서 못드신다 해서 네. 구운 연어를 이제 구워서 올리고 날치알하고 위에 하얀 가루는 파마산 치즈가루 와, 네. 맛있게 드세요 감사합니다 네. 와우 날주세요 Wow, nhiều quá trời nhá Để ăn xong rồi mới quên cho chúng mình chơi Ừ, đúng rồi Hai đứa mình sát thành cũng không đáy Đúng rồi, tự nhiên hôm qua giống con đến 50 mà bây giờ chắc chắn là thêm 2 kg nữa là thịt cá hả? Ừ c á này là cá thịt t ó Quên Ăn luôn 음 자, 요거는 해무침이에요. 네. 요거는 이제 한국의 맛을 느끼실 수 있을 거예요. 음. 네, 요거는 이제 연어 해무침인데 요거를 여기 깻잎에다 싸서 이렇게 흔들어 네. 드시면 맛있니다 자, 그리고 네. 요거는 이제 감자예요. 네. 감자를 삶아서 쪄서 으깨가지고 여기다 치즈, 야채, 새우살 이런 걸 넣어가지고 다시 또 만들어서 튀겨서 이렇게 소스 뿌렸는데 이 소스랑 같이 수저를 떠드시면 맛있어요. 와, 감사합니다. 요거는 맛이 어떠세요? 이거 너무 맛있던데요. 저도 맛있죠? 먹었는데 너무 맛있어요. Trời ơi, đ a n này là chốt gì cả ngọt ngọt gì đó kiểu người không thích này cái này là cái này là người ta làm cá sú với sốt sốt cay á rồi em ăn với cái tô tía không cái này là trứng cá rồi trứng cá với lại này là giống như giống như rau thơm nha nó có vị rau thơm mà người Hàn Quốc thích mà người nước ngoài thì không dễ ăn ăn được, không ăn được không biết lá gì là em ăn thử đi cái này giống vâng. rau thông em có nhậu ừ. ừ. cái này không béo là thích nhất này khá hồi nhiều gan. no quá no <laughs> ừ. Theo em là thích cái nào nhất em thấy uh, thích cái ờ, đầu tiên là thích sushi nhất ừ sushi nào thích nhất à nhiều loại mà cái sushi đầu tiên mình ăn lắm có nữa luôn no chết luôn á xong rồi á dạ cảm ơn xong là đến cái này đúng rồi cái này phải ăn thử tôm tại vì em thích ăn tôm à thế á wow, may quá tốt nhỉ đây là cơm hay là tôm tôm 이거는 진짜 짭짤하면서 그 알 씹히는 거에다가 이 깻잎 향까지 너무 맛있어 너무 진짜 난 제일 맛있는데 효경이는 안, 어색해서 안 먹나 봐요 잘 먹었습니다 잘 갈아줬어요? 네 잘했어요 너무 맛있게 먹었어요 저희 이제 통일의 이용 네. 하려고 오. 어, 또 자주 먹으러 갈게요 네. 네. 여기 품미흥에 2호점 생긴대요 잘 되고 맛있어서 2호점 생기나봐요 품미흥에 생기면 또 자주 가야겠다 아무튼 너무 잘 먹고 이렇게 싸갑니다 Hôm nay video sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi n g ư Woo-hoo-hoo-hoo! <laughs>